rồi xong ra mừng mà số cho anh này là khao vậy anh nói mà rồi giờ từ đó ông mà xin ở thế anh dân gần à mà xin thì mình phật mình gu mến mà dân mà xin ê muốn gắng là sang mình à quân đình khu là phần mà gu mến mà dân sẽ lùi rằng phần ê cha nó mang cái nữa à sang chờ wang ờ, dung thì mai yang cặp mu lang mà dần chờ wang thì mai yang cặp wang tung thì mai yang wang dung cái cặp yang phần này wang cu cái ở sang anh nữa ya wang cu cái này wang cặp hơn quá sang anh anh biết cái nữa ya sa phải mình kiếm bằng căng phải mình ya wang cu cái này tu lang ghế nín gần lại ghế gần tu ghế quá tu ghế yang kinh kinh tao tu tu wang cặp của mình là giờ là nắm ya nắm đại tựa hũ ghế quá giwa yang kai na ya sa di na o sari lang bin wa o ya sari ri eh, ri lo wa ai ga jan ni ya aram ang ning ang ning ma me long ne dai eh, eh, kan thi wa mai kan anam ne apai jan jan ni na kan e na hu e wang tung yang tu na ge nga je di khat tu yang ding ning e ang chan pai ni je yang wa ai kan e apai na na yang yang dang e kai na mi na ma ne wa sa kan กุ้งมังหือมาซาเก มาแล้วงานเฮ้ก็ว่าอยู่ติ่งนึงว่ไคันละงงานอะไปตูยังนี่ก็วายกันนะเอดีนะเราวางตุ้งกันว่าใช่กุเม่นมาสนอกวายชูนั่นมากุเม่นใหม่ว่าใช่อกวาอกวาสังงานเนี่ยยมาฟลายมาวานเนี่ยมาฟลายมามินเนี่ยนาซาดนาซาดสังงานะสรีบินเนี่ยไฟน้อยได้ยังไงสรีนี่อาจารย์สรีชาเฮ้ยอย่าวางตุ้งกัเนี่ยกุไมนมาจันเนี่ยไฟมุลังวังกับเอ้ rồi tấn như vậy kì giờ thấy nó thấy kì bảo đinh đinh ninh ngay mình giang ninh rằng ô nghĩ nghĩ tao thu à thu bữa mình mày ghệ rằng wow thu rồi ôi ya à, thu cái xịt cả ghệ sao nó Allah sân mà pha quá Allah ya yo nên sa anh mà chân nát thế sa ninh mà đúng á ngay nó mà sắt ế gần sưng ninh gần sưng nó kiếm măng phải mình là ngay sao ninh gần sưng nó sang ấy cái nó kiếm du họ ăn kín kín sari mà hư thế mà kiếm vô là tí họ là người mình mạnh sườn quá ấy cái nó người mình mà dần đấy ngon ờ, nhở à mu na bà na ăn mà rong mê gừng quá rong đấy mê gừng lòng ờ, là chân ăn chân phải được găng cái ngon nhở nay chú nước sông này na bà na ăn đấy mê gần chú nụ về à lăng lai yo nè gần hòa sang ngà gu men mày nè đi nè cái đó tất lăng lai sang ngang xung xin anh đem về lăng lai gần ngày đi đó cái chi thì mày hòa xin nè gần hòa gu men mày khai cái chi thì mày hòa xin nè à tao vẫn cái chi hòa đem mày đi gu nè đi gu dạ ngay nè xung đi gu nè na na na xung đi nè ngay mình nè na bên anh đem về là dân anh đem về ơi cái nè ơ à chung linh cơ wa anh chém anh em là khá chung yo à đi cùng cùng sarong đầm để đam phụ ấy là phải mình ơi ai cái nè chung wa chung wa chung wa nhà mai đa gư ni đa gư dạ chung đầm phát lên mình mà phim được mình tên đang là chu wa sang anh ai ơi gần vâng wa năm này chứ nữa rồi mất xe xe dần cái này à gumen ayang ya lap lap lap gumen đi cái ding ding wa wa sang anh ai ơi ram ning ne ko te lang wa o ko te lang bio bang wa chu no bio ku e mu lang khai na bu me ri na nga man aram ni o te bio nga de ju wa o ya di na bin tom jo lang me na li gun jang jang ma ya ta mai a chu wa me ni ma wa a chu wa ta na de gu ya nam ka ta mu wa sang ta na ma zan wa chu de de sa yo ma me ti from o de ami wa sang ta mu lang lang yang wa mu lang lo yang wa ote e kon wai gume mazan na munga ngasang mi doni do ya ede she masalo yang wa gume mazan o ya ite me chamra mu mi sa de mi hota de ye pamra ya ti abadi